Bạn có thể giúp trẻ học về các ngày trong tuần bằng cách sử dụng lịch. Bạn có thể chỉ vào những ngày trên lịch và nói, đây là những ngày trong tuần, Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Mỗi ngày, bạn có thể sử dụng lịch để nói về ngày hôm nay và ngày hôm sau. Ví dụ, bạn có thể chỉ vào ngày thứ hai và nói, hôm nay là thứ hai, chúng ta sẽ làm đồ ăn ngọt ngày hôm nay. Sau đó, bạn có thể chỉ vào thứ ba và nói, ngày mai sẽ là thứ ba, chúng ta sẽ đi lễ hội vào ngày thứ ba. Học về các ngày trong tuần và thứ tự của chúng sẽ giúp trẻ bắt đầu hiểu về khái niệm thời gian.